dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu bếp là Rinnai đây là cái đen của bếp đây M660VFTS đây là ngoại thất của bếp thì những cái lỗ lớn ở phía sau này á tôi cũng sẽ che kính lại nè để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện đây là bếp nướng nướng hai tầng lửa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 như ở bếp nướng là hai tầng lửa đây và nó có hẹn giờ nướng thời gian nướng vào mặc định của nó là 9 phút ta có thể tăng tối đa lên được 15 phút các bạn phải giữ tay lâu khoảng 4 ờ, đến 5 giây nếu mà các bạn buông tay sớm thì nó không ờ, cái cảm biến không nhận được tín hiệu lửa cháy thì nó sẽ không mở rờ lại ra các bạn buông tay thì bếp nó sẽ tắt khi đánh lửa xong đây thời gian vào mặc định nó là 9 phút nè ta có thể tăng lên tối đa lên được 15 phút giờ tôi sẽ giảm xuống còn một phút để thử bếp nướng ưu điểm của bếp ga Nhật so với bếp ga Việt Nam thì nó sẽ an toàn hơn so với bếp ga Việt Nam nhờ vào những cái cảm biến khóa ga khi gió thổi tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi thứ hai nữa là nó sẽ tiết kiệm ga hơn so với bếp ga Việt Nam thực tế là ở nhà tôi có bốn người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga giá 330 tôi sử dụng được khoảng hơn 2 tháng Đây. bếp bên à, phải tôi nó đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm ngọn lửa lại bếp bên trái này cũng vậy nè còn ở bếp nướng thì nó đã bắt đầu cái thời gian đếm lùi sau khi thời gian còn lại 30 giây cuối nó sẽ hiện cái thời gian đếm lùi lên Bây giờ tôi sẽ kiểm tra nhiệt độ của bếp bên à, trái nhiệt độ bếp bên trái hiện giờ đây 220 nè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 nướng sẽ được mọi thứ nhưng các bạn sẽ cắt mỏng ra vì cái độ hở giữa cái vỉ nướng với cái mặt lửa trên của bếp áp xuống á nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt nhỏ ra cắt mỏng ra đó và nướng thì các bạn chỉ việc à, sắc mỏng ra và nêm nếm lại mình à, bỏ vào bật bếp lên là nướng thôi chứ không như cái cách nướng à, truyền thống khi nướng thì ta phải đốt lửa than rồi trong khi nướng thì lại có khói bụi rất là bất tiện à, bếp đã khóa ra sau chế độ nước cạn nồi nè ở cái que cảm biến này nó chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ra cái khóa bên phải khóa bếp nướng cũng đã khóa nè công tắc ở vị trí mở này. Ừ. tiếp tục cái nồi nước rồi chào như ở bếp bên ờ, ở ngoài đó có cái nồi đựng đang làm đó như ở bếp bên ờ, trái của tôi tôi nè bên trái này thì nó có thêm tính năng là nấu nước đây hình nấm nước này là chế độ nấu nước cái tiếp vào cái hình tô cơm này nè là cái chế độ nấu cơm và nấu cháo nhưng khi mà các bạn chọn cái chế độ này á các bạn nên ờ, bấm nhanh nếu mà các bạn mở bếp lên rồi mà các bạn ờ, để một lúc rồi mới bấm á, thì nó sẽ nhớ ở một vị trí là nấu cơm nè các bạn thay đổi không được phải tắt bếp rồi mình mở lại đây nấu cơm nấu cháo cơm ở bên trái nấu cháo ở bên phải này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 chọn được cái nhiệt độ chiên thì tùy vào loại thực phẩm chiên ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ mà nhiệt độ bắt đầu vào là 180 độ đây là cái nhiệt độ khuyến cáo được sử dụng vì à, dầu ăn mà được chiên đi chiên lại nhiều lần quá cái quá nhiệt độ là 200 độ thì nó sẽ tạo ra một cái hợp chất gây ung thư nên những nhiều năm về trước thì bên Nhật họ đã nghiên cứu ra và họ đã áp đặt vào bên trong cái bếp này rồi tiếp theo là cái chế độ à,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 còn à, cách nhận biết pin yếu đây như cái, hai cục pin đại của tôi nè đã đã yếu đây thì cái nhịp đánh lửa của nó đây nó rất là chậm rồi nè ừ. giờ tôi sẽ cắm cục sạc này vô để thay à, pin sạc này vào đây tôi cắm sạc này vào để sử dụng à, thay cho pin tạm thời thay cho pin thì để tôi lấy cái pin này ra đây các bạn móc pin vào lò xo vào pin rồi cái dấu trừ này các bạn đẩy vào bên trong giống như cái hình hiển thị bên trong một pin đầu còn lại của lò xo thì các bạn sẽ ép vào cái miếng thép ở phía trước học bên này để nó tiếp xúc lại với nhau giờ tôi sẽ tháo sạc này ra đây để sử dụng pin lại thì khi mà các bạn nhận bếp về thì khi hết pin thì mình chỉ việc à, mới cắm sạc vô thôi các bạn tránh gắn cái cục sạc này liên tục vào bếp như vậy nếu mà làm như vậy thì cái tuổi thọ của cục pin này nó sẽ giảm lại đây khi pin à, pin mạnh nè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 thời gian thì vẫn còn 3 phút đây bếp đã tắt sau chế độ ờ, hẹ nấu nước công tắc còn đang mở đây ừ. giờ tôi sẽ tháo ổ cắm hiện giờ này ra để giả sử là hết thời gian trên ổ cắm hiện giờ này thì chỉ sau 1 đến 2 giây thôi bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga lại đây đã tắt này rất là an toàn và tiện lợi thì à, đối với dòng bếp này nó có cái nắp che đầu chia lửa này nè thì nó bằng inox cái nắp che đầu chia lửa nó bằng inox ta sử dụng thoải mái không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt những loại nắp sắt ta sử dụng một thời gian nó sẽ một chân nó rớt ra đây là cái loại nắp sắt đây đây cái nắp sắt này bạn ăn rồi vậy